à, hai hai kim xin chào à, các anh chị nha quý nhà đầu tư hiện tại là kim đang đứng tại một cái lô đất của à, thị trấn Long Hòa cách à, đường à, DT749A à, đây ra đó khoảng 300m à, thôi thì ở lô đất này á, là chiều ngang được 10m không ha chiều ngang 10m là chiều dài khoảng sáu mấy mét anh cô rồi dạ, 65 mét thì hiện trạng là ở đây là mình có cao su luôn ha để uh, Kim quay lại cái uh, camera để quay cho kỹ lên cho các anh chị cũng như các nhà đầu tư của mình á mình coi cho xem cho kỹ cái lô đất này ha đây như mình thấy uh, trước mặt á, là con đường nhựa và điện cấp quan thì uh, đường nhựa này là đường nhựa thông đường nhựa dân cư nhưng mà là đường nhựa thông nha à, đường nhựa này mình đi ra tới con đường nhựa DT749A của thị trấn Long Hòa là khoảng 300m và như hiện trạng đất thì ở đây là lô cao su có trên đất có cao su luôn bắt đầu từ cái cái cột này ha rồi mình di chuyển qua tới cái cột bên đây đó là 10 mét đây 10 mét mình sâu được bao nhiêu cô hả? Sâu được 65 có trăm thổ cư không cô? Không có thổ cư, cái này nước sạch vô tới nơi rồi. Đây có 100 mét thổ cư. Thì hiện trạng lên đây thì mình có một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ. Thì nhà này ờ, mình mua thì ờ, ờ, để lại gia đình mới ra riêng hoặc giá anh em công nhân nữa thích hợp để cho thuê lại hoặc là mình à, có thể là mình về đây mình ra riêng mình ở mình có cái để sinh nhai luôn ha đây là sao luôn thì tới cái lô đất ở sau rất là sạch sẽ đất luôn thẳng nói chung là đất này thì có cô chú người ta ở đây rồi cái cái cái cái người ta thuê á người ta ở đây cho nên hiện trạng đất rất là sạch sẽ và mát luôn cô su mình ở đây là mát đó như anh chị thấy thì à, đất tận cùng ở đây hàng rào đây đất quá dài luôn đó ở đây thì mình cất nhà thì à, nói chung này nếu là đất này thì mình mua đầu tư với lại mình cất nhà để cho con cái làm của để ở thôi chứ còn đất ở đây thì nó thẳng là kinh doanh không có được ở đây có ai đâu vô mua án gì nhưng mà mình mua đất này mình để dành mình à, mình làm cổ ha rồi mình để có giá mình bán hoặc là mình cho con cái mình ờ, ra riêng hoặc là mình để lại ờ, có căn nhà xinh xinh đi nè à, cũng được một phòng ngủ và một phòng khách phòng bếp đó để cho thuê thì à, thuê tháng thì cũng được năm mấy trăm triệu đó rồi như vậy thì à, em đã quay đầy đủ các à, thông tin lô đất hiện trạng đất Dạ. Đất này bằng phẳng quá cô ha. Hai chục thước cái bên luôn ha. Đất đây cũng khá dài anh cô? Này chắc hồi mà đó chắc một chủ là mua ra đúng không? À. Mà trên đất mình là có 100 thổ cư này đúng không? Đất nào cũng trăm mét thổ cư hết. Dạ. Nó phải giờ hai sổ, hai sổ, một sổ cũng chọn mét luôn. Dạ Thì à, các anh chị thấy lô đất này như thế nào Và có ưng ý thì hãy để lại số điện thoại à, cho em ha Hoặc là kết bạn Zalo với em Với lại à, à AB cho em ha Kết bạn Zalo với em bằng cái số 0916 312 á à, Em để bên dưới video này ha Em sẽ thông tin lại cho anh chị về cái lô đất này cũng như là hình ảnh đất, sổ đất Và nếu anh chị quan tâm thì hãy xem kỹ video này và em có thể dẫn anh chị lên đây để à, cọc đất luôn ha thì chủ đất này là ở Bình Dương Bình Dương ha rồi xin chào anh chị ha có gì anh chị hãy lại à, để lại số điện thoại cũng như thông tin à, bên dưới cho em và kết bạn Zalo với em nha Dạ từ cái căn nhà đó thì mình đi ra ngoài cái đường nhựa DT749A à, đó à, thì khoảng 300m thôi nha anh chị à, quý nhà đầu tư như đây em đang đứng đây đó à, đường ở thị trấn Long Hòa thì à, ở đây là cách trường học khoảng 300m và cách chợ khoảng 400m cách quỹ ban nhân xã khoảng à, 300 350m và ở đây là đường đi về dầu tiếng đây đường rất là rộng đường thông tứ phía luôn ha thì cái lô đất này rất là ok đây là nó vô cái khu vui chơi là hồ bơi tiên phong của trẻ em nè đó trong này nó có khu vui chơi bên đây nữa nè Tới cái bảng này là cái đường này mình vô trong đó đó Rồi Đó như anh chị thấy ờ, Nhà san sát nhau Rồi các cơ sở kinh doanh Rất là sung túc ở đây ha Mua cái lô đất này thì mình đầu tư rất là ok rồi chỉ có một điều thì ờ, mình ờ, mở quán ăn đồ này kia thì nó không thích hợp thôi nhưng mà mình mua mình để làm của cũng như là để đầu tư kinh doanh lướt sống rồi đó à, rất là lợi rất là tốt ha chào anh chị ha à, anh chị hãy đăng ký kênh youtube của em và để lại số điện thoại bên dưới ha à, em sẽ gửi thông tin lô đất cũng như là à, sổ qua cho anh chị và sẽ giúp anh chị tìm những cái ờ, lô đất tốt giá đầu tư à, giá chưa qua đầu tư đất ngọt và đất F0 ở ờ, huyện dầu Tiến này ha à, xin các anh chị đầu tư thì à, hãy theo dõi trang Facebook của em với lại đăng ký kênh YouTube của em tại vì mỗi một cái lô đất mà em đang quay á, là em nắm chủ hoặc là giáp chủ và chính chủ à, thông tin chính xác không có làm cho anh chị mất thời gian nhiều à, cho nên anh chị hãy đăng ký kênh cũng như là theo dõi kênh của em ha chào anh chị